cuộc đời anh yêu hơn chính anh người ơi vì thế anh đâu mang khó khăn làm tất cả cho em mỉm cười nhưng hôm nay anh đôi lấy được gì khi em đã nói câu không cần anh tay sẽ làm anh đau làm sao anh quên đi thế anh đâu mang khó khăn làm tất cả cho em mỉm cười nhưng hôm nay anh đòi lấy được gì khi em đã nói câu không cần tay hưng vì hưng vì người mà chắc sẽ không yêu ai như đâu ta dần là cô đơn để đừng thêm đau em yêu thương ai rồi làm sao anh quên đi được tên em trong tim mình bao lâu nay trôi qua mà lòng anh vẫn chẳng nguôi nỗi buồn vì người mà không như anh anh anh đâu cô đơn đau em em yêu yêu yêu thương ai rồi rồi còn thêm mong gì cho tim đi vì một người mà có lẽ anh không yêu nữa đâu sợ rằng lời chia tay sẽ làm sao anh quên đi được tên em trong tim